tôi xem nhiều bộ phim ấy ừ. và tôi thấy là các nhà giả kim ngày xưa à, vâng ừ. họ làm làm làm làm các thứ vân vân rồi họ biến trì thành vàng ừ. vậy thì xin hỏi giáo sư giáo sư có biết cách biến trì thành vàng không ạ quá đơn giản vâng giáo sư có thể chia sẻ chưa ạ đầu tiên anh nên đun trì đến nhiệt độ 300 độ C vâng. và thời điểm đó thì trì bắt đầu sôi và bốc hơi nhiệt độ nóng chảy của trì và chúng ta trong cái hơi trì đấy để tách bớt electron thì chúng ta dùng một điện từ trường cực mạnh để vâng. tách bớt electron của nó vâng. và những ion tức là gồm những hạt nhân của của trì đấy vâng. thì chúng ta đưa vào máy gia tốc có tốc độ cực cao vâng. và ở đó thì chúng ta bắt đầu quá trình bắn phá hạt nhân của trì bắn chiu chiu và nếu như hạt nhân nào bị trúng đạn và bị văng mất 3 proton và 8 neutron thì hạt nhân đó biến thành vàng hay nó vâng. sẽ biến thành vàng đúng nghe vậy. có vẻ hơi phức tạp vâng. xin hỏi giáo sư là như vậy là chắc chắn trong thực tế chúng ta có thể biến trì thành vàng đúng Bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể làm được một chỉ vàng? Khoảng 428 à, năm. Vâng, thưa quý vị, bốn chỉ 428 năm thôi. Chúng ta tôi thấy nó cái gì nó sai sai.